Hello anh em, chào mừng anh em tiếp tục đến với cả kênh của mình nhá. Ok thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với cả con game T-Win này nhá. Ok chưa? Thì hôm nay mình sẽ cầm vốn 1 triệu, vốn 1 triệu xem nào nó húp được bao nhiêu nhá. Mình đầu tiên mình sẽ vào đặt bom. Đặt bom thì à, vào vòng 200 này chả có gì rồi. Ok nhá, thì vào vòng uh, à, 100 này thôi. Ok nhá, mình sẽ đặt uh, à, 100 này, làm quả 100 bom số 2 này. Ok nhá, xem được hay không nhá. Thì anh em nào muốn chơi con game này á thì anh em tải link bên dưới phần mô tả nhá, anh em sẽ nhận được những khuyến mại đó là từ 20 đến 50 nghìn nhá sau khi mà liên kết tài khoản xong nhá đó thì cái link tải game mình để bên dưới phần mô tả đó cho anh em nào chơi thì con game này thì cực kỳ là ngon luôn con game này thì mình chơi mình có chơi CF với cả Twin thì bình thường ấy thì CF nó có một số thời thuật nó cũng ngon nhưng mà Twin này cũng rất dễ kiếm luôn anh em nhá chơi nói chung cũng ok đây này được 100 này đặt quả bom này ở bên CF ờ, thì đặt bom thì nó cũng khá là ngon rồi còn bên Twin này đặt bom thì nó hơi bị chậm một chút Mới gà nó cướp nó không hơi bị chậm một chút nhưng mà cướp thì nó cũng khá ngon. Mình sẽ đặt thêm quả nữa, đặt à, quả bom số 3 này. Đó, xem được bao nhiêu nhá. Cầm 41 triệu hôm nay xem nào à, gỡ gạt được bao nhiêu không. Ok này. Quả này à, đâu, vẫn chưa tới của mình nhá. Cướp thì cũng được 2000 này anh em. Rất là ngon luôn. Đó thì anh em nhớ đó là hãy à, nếu anh em muốn chơi game ấy thì anh em tải nhá sau đó thì comment cái ID của anh em xuống ờ, phần mô tả ấy mình sẽ tặng cho anh em nhá ok chưa được chưa đó cực kỳ ngon luôn mới lãi 96 nghìn mình làm quà nữa nhá quả 100 này cứ làm quả 100 thôi đơn giản biết đâu lại bắt được bài nhưng mà hơi bị, hơi bị lâu một chút anh em ạ mình thấy luôn đặt bom bên tây nguyên này cực kỳ lâu luôn nếu như đặt bom bên CF ờ, thì nó đặt nhầm bom nhanh thì mình có thể chơi được ok chứ cái này thì công chờ đợi nó khá là lâu ok quả 100 được 3 13 nghìn tròn 1 triệu vẫn chưa đến quả của mình cơ vẫn chưa đến quả của mình nữa cái này đợi đến quả mình nó lâu quá anh em ạ ok đây này quả của mình đây này xem được hay không nhá không biết được hay không nữa được ngon 94.000 anh em ạ là tròn 200 rồi tròn 200 này mình làm quả nữa nhá nhưng mà đặt bom lâu kinh khủng luôn ý trời mất hết kiên trì anh em ạ vẫn nhạt này bình thường này ok này có khi hút quả này nó chạy ra đi hút quả này chạy ra chơi khác à hút cái này mình ra mình cho anh em cách chơi bo ngon lắm anh em ạ hút không hút ngon ớ không úp à vẫn triệu hai kìa hòa vốn nữa hãy đến lượt mình chưa à triệu hai hòa vốn làm quả nữa này quả nữa được hay không nào được thì chạy ra triệu hai anh em ạ đây quả của mình đến luôn này được không được được được được ngon được 94 nghìn 300 mời anh triệu ba nhá triệu ba ngon lành làm quả nữa nhé làm quả nữa này làm quả nữa này ok này quả này được nữa cố gắng lên triệu rưỡi được không quả này được lên triệu rưỡi luôn đi triệu rưỡi chạy ra chơi khác chơi này cũng kiên trì cũng lâu lắm anh em ạ mặc dù ăn thì nó cũng dễ đấy 10.000 cướp này được 1.800 40.000 này được 4.000 <laughs> vẫn chưa thấy quả của mình luôn đây quả của mình đây đó không biết được hay không nữa nào một hai ba được ơ được 97.000 đúng không 97.000 vẫn một triệu ba kìa làm quả nữa à, mình làm quả nữa làm quả nữa nhá muốn lên triệu rưỡi quá mà khó quá nó cứ kiểu hòa hòa ấy thanh niên được này còn à, mình vẫn chưa thấy quả mình lâu quá mất cái công thời gian chờ anh em ạ ok này được một nghìn một triệu mốt một triệu mốt có lãi anh em lãi chút chút rồi bốn cao thì anh em đánh cao thôi tùy anh em tí mình sẽ ra chỉ cho anh em cách đánh xích bo nhá cách đánh xích bo trăm phần trăm không phải trăm phần trăm nhưng mà nó sẽ dễ ăn hơn dễ ăn đấy đây quả của mình đây rồi được điểm nào? Được, được, được, được. Ừ. Hòa đấy chứ. Ừ, mất đấy chứ. Lại một triệu hai đủ cay thế nhở? Thôi, bây giờ quay ra nhá. Quay ra chơi xích bo đi. Xích bo đâu rồi? Ờ, đâu rồi? Đâu nhở? Ở ờ, đâu nhở? Vào ờ, sóc đĩa tí đi. Mình buồn vào sách đĩa tí nhá Xem được hay không nhá Sóc đĩa tiếng này à Về Về lẻ đúng không Ba lẻ Ba lẻ Mà nó đang cầu nhảy đấy kia Mình nghĩ phát này về chặn Không nhầm thì về chặn Đặt tạm trăm nghìn về chặn nhá Đặt tạm trăm nghìn về chặn này trăm nghìn về chặn xem được không tiếng này về chặn này về ông về ông về về về về về về ok chẵn sắp đôi húp chẵn sắp đôi thì húp rồi mình nghĩ tiếng sau vẫn về chẵn tiếng này vẫn về chẵn mình đặt 200 vào chẵn đặt 200 vào chẵn nhá mình nghĩ nó đang cầu này thì ba lẻ có khi về cầu 321 chẵn chẵn ui ba đỏ gì đau thế nếu như nó về ba đỏ thì mình nghĩ 80% là nó sẽ về lẻ 80% về lẻ Liều ăn nhiều Anh em nhá, liều ăn nhiều Tót tay chưa quả liều ăn nhiều đi Tót tay này 80% về lẻ Được không? Được, được, được, được Đừng gãy, đừng gãy, đừng gãy, đừng gãy Ok này, ba đỏ, ngon quá Ok này, húp hơn triệu nữa Húp 2 triệu 1, ngon Quá đơn giản anh em ạ. Quá đơn giản 2 triệu 1 này, 2 triệu 1 thì bây giờ thì ờ, xích bo thôi nhỉ, đôi xích bo nhá. Mình vào xích bo. 2 triệu 1 thì anh em sẽ đặt cho mình đó 5 cửa. 5 cửa nhá. Anh em đặt 5 cửa. 5 cửa cho mình nhá. Không kịp rồi. Tiếng này về gì đấy? Về một à? Về một về một thì tiếng sau mình sẽ đặt ờ, một à, về một đúng không? Mình đặt lại 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 nhá, bỏ lại ba nha anh em nhá. 1 2 4 5 6 bỏ lại 3 này. 1 2 4 5 6 bỏ lại 3. Đặt tất tay luôn nhá. Liều ăn nhiều nhá. Đó tỷ lệ ăn nếu như trừ khi về 3 thì mình mất hết thôi. Chứ còn không 4 5 6 1 2 4 5 6 thì tỷ lệ về khá cao rồi. Về mới đây. 1 ok ngon. 400. Húp 400 nhá. Tiếp này. Tiếp này mình vẫn đặt là để lại 3 nhá. Mình vẫn đặt để lại 3 nhá. Vẫn đặt để lại 3 này. Úp không? Úp 5 ok 500. Úp 500 nhá. Ok ngon lành. Đó, 5 này. Có khi là 500 thì có khi mình vẫn phải để lại 3. Vẫn để lại 3 không? Khó nhở Thôi vẫn để lại ba đi Mà để lại một đi một nó vừa vừa hai tay rồi Đặt nhẹ nhẹ một này Ui không kịp không kịp à Không kịp thôi này thôi Ok ba vẫn húp Mày thế mình vừa vừa chạy ba tí chết anh em ạ à. <laughs> Mày tí chết anh em ạ à. Phát này thì à, Phát này mình sẽ bỏ lại bốn này Mình sẽ bỏ lại bốn nhá ô số 4 lâu lắm mình chưa ra bỏ lại tất cả nhá mình sẽ bỏ lại 4 này bỏ hết lại 4 ok với một úp này ngon thế mày thế phát này mình không đặt một bốn này à, 3 triệu 6 rồi đúng không đặt một tay nữa vẫn bỏ lại 4 nhá 4 mấy cửa nó không ra rồi đặt tiếp này tất tay luôn cứ phải gọi là tất tay anh em ạ liều thì ăn nhiều không liều ăn cứt Tiếng 4 nó vẫn không ra mấy lần rồi Đừng có 4 được Ok 3 húp Ok này bao nhiêu rồi Bao nhiêu rồi anh em 4 triệu mốt à 4 triệu mốt ok 4 triệu mốt thì bây giờ mình sẽ ra chơi thêm khác Không chơi lâu Chơi lâu thì chết đấy anh em ạ Chơi lâu nó soi cho chết nên tốt nhất là đừng chơi lâu nó soi đấy anh em ạ Ok này mình sẽ vào tay xỉu một chút này Cầu này đang cầu nhảy đúng không Sắp về cầu bệt rồi anh em nhảy xỉu thì mình đã xỉu theo nhẹ nhẹ xỉu đi theo nhẹ nhẹ xỉu 500 liều tới nhiều thôi nó sắp về cầu biệt rồi bây giờ nhảy đâu ờ, hai bốn năm phát kìa nhảy 5 phát nó trả lại 157 rồi gãy gãy rồi gãy tiếng này thì tiếng sau mình đánh tài đi tiếng sau mình lại đánh tàng Phát này theo cật luôn Cầu nhảy nó chỉ có nhảy được 5, 6, 7 phát là cùng mấy Phát này đánh triệu tài luôn đi Nó nhảy được 7, 6 phát là cùng thôi Chứ chả nhảy nhiều đâu Đây đằng này này Nhảy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 phát rồi Đấy Tài không tài tài tài tài tài tài tài Ok ngon tài 1 triệu đủ 5 triệu cho 5 triệu nghỉ nha anh em 5 triệu nghỉ Ôi 4 triệu 900 đấy chứ Đùa làm tay một triệu đi đây làm tay 100 nữa một tay nữa tròn làm một tay 100 nữa đi làm tay 100 vào tài nhá xem nó bê tài không có khi bê tài ấy. biệt không biệt không biệt không biệt không biệt không ok này ok cho 5 triệu nhá ok cho, nghỉ 5 triệu chốt lại 5 triệu thôi 5 triệu lãi 4 triệu rồi ok chưa thì anh em nào muốn chơi game thì nhớ tải link bên dưới phần mô tả nhá ok chưa mình xin dừng video đây bye bye xin chào cả mọi người nhá bye bye